hứng quân đồ tâm câu mò lẽ quấy sò tiếp đúng rằng tôi tòa cất lấy hình an lấy trong xa mò đạc lại bác nào dù ất hông cầu bè câu mò buộc lấy nâng lời khắp khoa giấm trong ê tí mi nhu pa prey cực lời gió cầu nhu tận có nào ru cơ nôm ác nhai bè cầu mau thấu ô cực lời nâng có hơ tiếp tuy sĩ cầu chẳng đua rồi này cầu bù ai tiêu bỏ chung có về chỉ lại tìm lại không công dân cười lệ năn có chẳng nhớ thêm ngất cầu bởi mình có gợi tia mà chẳng giê xu tôi nhiệt gió chẳng lại muôn đồ tâm câu màu lạc lấy sò tiếp rung rằng tôi tỏa cước lấy hình âm lấy trong xa bao tạc lấy bác nà dù ất hồng cầu bèo cầu về khắp qua giang prong e đi mi như pa prei cực lấy so cầu như tật có nào trâu cơ nôm ác nhai bè cầu mong thấu ô cực lấy nâng có hơ tím tươi xí có chẳng trôi rồi này cầu bố ai tiêu bỏ hóng lấy ngôi khắp công nhớ cởi lệ năn có chẳng ngát chim ngát cầu lời mình câu cởi đĩa mà yang Giêsu tôi điệp nhớ chẳng lại mười hầu cơ có yang bắp rơi cơ diamas yang Giêsu đủ điều kia trong lại nơi yang Giêsu đủ điều kia trong